giá là khoảng 20 ngàn một cặp pin như thế những loại pin như là Panasonic, Toshiba, Maxell giá khoảng là 40 ngàn một cặp các bạn sử dụng được một tháng rất là tốn kém để tiết kiệm chúng ta không nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này thì hai bếp của tôi đều đã khóa ra tôi sẽ đo thử cho các bạn xem nhiệt độ nó bao nhiêu bếp bên phải nhiệt độ của nó rơi vào khoảng ờ, để bây giờ nó nguội rồi 280 độ 315 độ hai bếp đều đã khóa ra thực hiện chức năng thoát ga khi nước cạn nồi thành công dù công tắc có đang mở để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn giúp cho các bạn sử dụng bếp ga nội địa Nhật một cách nó tiết kiệm và hiệu quả hơn đó, thì bếp này chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cái dây nguồn 3V này để sử dụng các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp luôn bếp thì sử dụng một cặp pin đại đây như thế này nhưng mà với bếp này thì chúng tôi sẽ ờ, tặng cho các bạn một cụm dây nguồn 3V này các bạn không cần sử dụng pin chúng ta cắm cắm trực tiếp vào bếp luôn đây cắm vào trực tiếp như thế này để sử dụng các bạn có thể cắm vào điện 220 ở nhà để sử dụng rất là tiện lợi tiếp sử dụng nguồn 3V sử dụng bình thường ngoài ra cái ờ, cục nguồn 3V này nè nó có một cái nhược điểm là khi mà cái khu vực chúng ta sống á, nó bị cúp điện thì ờ, chúng ta sẽ không có điện để sử dụng thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cặp pin đây là pin nội địa Nhật pin zin theo bếp từ bên Nhật về một cặp như thế này các bạn có thể gắn vào bếp và sử dụng liên tục với nó là từ khoảng từ 5 tháng thì à, chúng tôi nếu các bạn mua sản phẩm bếp ga này á, thì chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng một năm độ trả trong vòng 10 ngày đầu nếu có lỗi gì về kỹ thuật xin lỗi, xin lỗi các bạn xin lỗi các bạn à, bếp này thì chúng tôi chỉ bảo hành cho các bạn trong vòng à, một tháng mà thôi xin nhắc lại là bếp này được bảo hành trong vòng một tháng độ trả trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật cũng như là chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn là một cục nguồn 3V để chúng ta có thể thoải mái sử dụng à, trực tiếp vào điện 220 ở nhà luôn cũng như tặng kèm cho các bạn một cặp pin để các bạn có thể sử dụng đề phòng trong trường hợp khu vực chúng ta sống nó bị cúp điện bếp này nó là dòng bếp cơ bản thôi nó không có tích hợp những chức năng tiện ích cho các bạn có thể nấu nướng nó còn chỉ có chức năng rang ở bên đây trái thôi nè như tôi giới thiệu bếp có quen cảm biến thông minh này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 ngoài ra thì bếp này nó không có chức năng hẹn giờ để giúp các bạn có thể nấu hoặc nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được thì chúng tôi có bán bán ờ, kèm cho các bạn một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một cái sử dụng rất là đơn giản các bạn lấy nguồn ba v chúng tôi tặng á chúng ta cắm chúng ta gắn vào thiết bị hẹn giờ này rồi chúng ta cắm vào bếp thôi cắm vào ổ điện thôi cái này thì các bạn tăng chỉnh tối đa được cho nó là được ờ, 90 phút nhưng ngoài đây tôi sẽ để thử nhất một nước ờ, một phút thôi để thử chức năng hẹn giờ của cái thiết bị hẹn giờ này cho các bạn xem đây tôi bấm một phút này bật bếp lên sau khi cái thiết bị này hết giờ thì nó sẽ tự động ngắt ga ngắt điện các bạn có thể dùng nó để nấu hoặc nướng những món ăn mà chúng ta dự đánh trước thời gian chính của nó được